sẽ là đường 12 mét nha cả nhà. Và phía ờ, tay phải này của chúng ta là lô đất mà mình muốn review thì lát nữa mình sẽ quay lại mình review cho cả nhà. Còn bây giờ chúng ta hãy đi tới cái ờ, vị trí đường số 4 các bạn Thì thì cái nhà tính từ cái vị trí đất này đi tới đến đường số 4 này chỗ cột mốc này này. À, cả nhà thấy không ạ? À? Đó chỗ cột mốc này. Thì thì ờ, hơn lúc nãy mình đếm đó, mình cứ gọi cho khách hàng của mình mình đếm á thì chỉ tầm là 20 bước chân thôi nha cả nhà, tính từ vị trí đất tới chỗ mà tuyến đường số 4 chỉ tầm 20 bước chân thôi thì nó rất là gần 20 bước chân thì chắc tầm khoảng là 2 mét đấy cả nhà 2 mét thì nói chung là 2 mét 5 mét gì đó không cũng xa chắc tầm khoảng 10 mét đó, tầm khoảng 10 mét nha cả nhà đây đây chính là cái cột này à đây là cột móc này cột móc tuyến đường số 4 này rồi nhìn xa xa bên kia là cột móc thứ hai này à, cột móc thứ hai của tuyến đường số 4 đây chúng ta đi đây thấy không cái xa xa cả nhà có thấy không chắc không thấy đâu mình phải chạy lại đó rồi mới thấy được phía xa đây thì cái lộ giới là 42 mét nha tính từ cái cột mốc đó à, chạy tới cái cột mốc này này là 42 mét là lộ giới nó nha cả nhà và chiều dài của tuyến đường số 4 này là 8,5 km và tuyến đường số 4 là một trong những tuyến đường mà sẽ được thông tuyến trước được thông tuyến trước nha cả nhà và sẽ là một trong những cái à, tuyến đường và đất địa kết nối giao thông từ DT 741 vào đường à, DT 753 cũng như là kết nối cái việc mà giao thương à, đi lại trong khu công nghiệp Bigamex à, đỡ mà ra bên ngoài đây đây là cột móng ờ, cột mốc phía bên kia của tuyến đường số 4 tuyến đường 42m à, thì à, ngày hôm nay mình à, review mình đi bộ cho nên là nó của video nó chỉ hơi dài đó nhưng mà cái nhà xem sẽ thực tế hơn cái nhà xem sẽ thực tế hơn và sẽ biết được rõ hơn nha cả nhà đó, biết được rõ hơn và cũng là cái thứ hình dung mình đang đi ra là đang đi trong cái khu cái phạm vi của tuyến đường số 4 nha tại thì tuyến đường số 4 42 mét lận đây mình đi tới đây mình đi ra tới cột mốc mà lúc nãy mình chỉ cái đầu tiên á là 42 mét đây cả nhà đây đó, đây là cái cột mốc này cột mốc uh, lúc nãy này rồi tính từ cột mốc này mà đi ra phía phía ngoài này à là đâu lô đất của mình được phía ngoài này đây lô đất của mình đây Nên là thấy không ạ đây là đi ra lô đất của mình thì từ vị trí này đi ra lô đất lúc nãy mình đếm rồi nha cả nhà chỉ tầm 20 bước chân thôi 20 bước chân thì à, à, bao nhiêu mét mà không biết nha chứ khoảng này chắc tầm khoảng 10 mét mình ước đại thôi nha chứ không biết chính xác được đâu cách tầm khoảng 10 mét rồi đây cả nhà đây và đây chính là con đường lúc nãy mình à, mình đứng à, vào chỗ kia là chiếc xe như vậy thì lô đất của mình bắt đầu từ đây đi thẳng đây chiếc xe kia đó ở đây thì mình có 23 lô nhưng mà chỉ bung ra trong vòng 3 à, ngày tới ngày hôm nay là ngày thứ ba thì chỉ còn lại là ba lô thôi nha cả nhà chỉ còn ba lô thôi và giá bán á, là 120 triệu trên một mét ngang 120 triệu trên một mét ngang nha rồi ở đây thì à, diện tích là sẽ 10 x 50 nếu mà mua hai lô liền cờ thì sẽ là 20 x 50 thì cứ mỗi một lô 10 x 50 thì sẽ có 100 m thổ cư bao ờ, ra số cho khách hàng bao thổ cư luôn bao thổ cư luôn nha cả nhà 120 triệu trên một mét ngang giá cực kỳ rẻ cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn nha ở đây không có vị trí nào mà đẹp như vị trí này nữa chỉ có 120 triệu trên một mét ngang mà sở hữu được một lô đất nằm gần với tuyến đường số 4 cách tuyến đường số 4 chỉ tầm 20 bước chân lúc nãy mình đếm rồi 20 bước chân là chính xác nha mình đếm rồi đó cả nhà đó. rồi nếu như mà tính xuống cái đoạn góc kia này à, bây giờ cả nhà đi theo chân mình luôn chịu đi bộ một xíu thì ra tuyến đường số 4 á là ở phía phía trước này chúng ta đã được ừ, làm rồi này đây cả nhà thấy phía trước này trước rồi đã xong mình đi ra phía sau kia à, tuyến đường số 4 này đã được làm rồi nha đã được uh, cưa cây luôn đã được cưa cây rồi à, làm đầy đủ rồi đây cái nhà thấy này phía trước này ạ à. đây đây thì phía trước đây là của chúng ta là cái tuyến đường số 4 cũng đã được làm cưa cây rồi nha thì à, như cái nhà được biết là khu công nghiệp BKMX Đồng Phú là một trong những khu công nghiệp lớn nhất hiện tại có tổng diện tích là 6.300 hecta và đó mà BKMX à, khởi công khu công nghiệp BKMX này thì à, bên à, Bình Phước phải làm 4 tuyến đường. Đó là tuyến đường số 1, số 2, số 3 và số 4. Và khi đã làm 4 tuyến đường này à, thông tuyến thì BKMX sẽ vào đó mà khởi công thì dự kiến sẽ là năm 2022 thì BKMX khởi công nha. Còn bây giờ mình mua là mình mua mình đóng đầu. Mình mua mình đóng đầu nha. Đây cả nhà thấy không? Đây đây tuyến đường số 4 này. Đã được cưa cây này, đã được làm này móc ở phía phía trước trên này móc ở phía trước kia này nha cả nhà đó và từ vị trí này từ vị trí này đi vào khu nghiệp Megamax chỉ tầm khoảng là 700m đến 900m thôi ạ à. từ 700m đến 900m thôi nha cả nhà từ vị trí này và ở phía kia ở phía xa xa kia cả nhà thấy ạ à. phía xa xa kia đây là cái à, tuyến đường 32m đường Tân Hò hiện tại đang là đường Tân Hò nha đường DH Tân Hò nhưng mà quy hoạch là đường vành đai 32m quy hoạch là đường vành đai 32m nha cả nhà và từ vị trí này bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở bên trong nữa của tuyến đường số 4 à, cái nhà cứ ờ, theo trong mình nha à, thì à, xem video á nó hơi à, lâu một xíu thôi nhưng mà giờ chúng ta sẽ hình dung được được cái lô đất là nó đẹp cỡ nào và mình mua thì mình đầu tư mua đầu tư thì mình à, sẽ hình dung được là cái tương lai cũng như là biết được là cái ờ, tiềm năng của lô đất và mình review thì hiện tại mà những cái lô đất lớn những những lô đất mà bán hết à, bán hết từ cách đây tầm 3 4 tháng trước Tết á thì à, bây giờ không còn nhiều nữa. Nó vẫn còn một hai lô chứ không phải là còn, nhưng mà nằm những vị trí mà à, không được đất địa, à, nói chung là cũng không được đất địa lắm, nhưng mà nếu đầu tư thì cũng đầu tư được nha cả nhà. À, thì à, so với những à, vị trí đó và những cái vị trí mà lô đất nhỏ như thế này thì mình thấy không còn lô đất nào đẹp như lô đất này hết và vị trí chiến lược như lô đất này thực sự là không còn lô đất nào nha cả nhà ở trong quá trình à, mà à, đang đi đến đến cái tuyến đường à, số 4 mà đang làm á các nhà hình dung á thì mình nói lại về thông tin của lô đất lô đất này nằm trên trục đường này là đường 12 m và nó có diện tích là 10 nhân 50 có 100 mét thổ cư giá bán là 120 triệu trên một mét ngang nha cả nhà 120 triệu trên một mét ngang nha tại cả nhà thấy ạ à, 120 triệu trên một mét ngang và như vậy á thì à, chúng ta sẽ đi tới đi tuyến đường số 4 một xíu nữa thôi chứ còn một xíu nữa thôi chúng ta sẽ đi tới cái tuyến đường uh, số 4 đã làm thực ra là ở đây thì uh, chỉ còn cưa cây xuống rồi bắt đầu lấy mấy uh, ủi và ủi và sang lấp mặt bằng nữa đó. mà ở đây mình thấy nha à, tất cả những tuyến đường số 1 số 2 số 3 số 4 thì khu vực này là khu vực uh, ngày xưa nó là nông trường á à, khu vực mà gọi là trồng cây cao su cũng như là miền núi cho nên cái địa hình của nó là có thể lên và có thể xuống đó. như vậy thì BKMX mà khi mà làm tuyến đường này cũng bắn tọa độ rồi ở trong quá trình mình làm ở đây và mình tiếp xúc cũng như là mình à, tiếp cận thì mình thấy là họ sẽ bắn tọa độ và họ sẽ đưa những cái à, chỗ nào đất cao xuống vị chỗ đất thấp đó mà cho nó bằng bằng phẳng đi xa nên nó hơi mệt một xíu nha cả nhà nhưng mình mình cố gắng cũng cố gắng làm sao mà mình à, review và đi hết cái, cái đoạn đường à, đó mà cái nhà có được cái nhìn à, à, tốt hơn cũng như là có được cái cái nhìn à, à, thực tế hơn à, mình đi vay thì mình tua cũng được nhưng mà video này mình cố gắng mình đỡ như thế này đây cái nhà đỡ mà hình dung được đây phía trước của chúng ta là tuyến đường số 4 này ở xa xa này nó có cái cột móc á cả nhà nhìn thấy không ạ à? cố gắng thì chắc nhìn thấy ở đây là tuyến đường số 4 rồi nè vị trí này vị trí mình đang đứng là tuyến đường số 4 rồi nha là nằm trong khuôn viên tuyến đường số 4 á, tại vì cái cột mốc bên kia nữa này ở bên kia là có cột mốc nữa nha nhưng mà xa quá chắc không thấy đâu trong video không thấy đâu mình đi lại gần mới thấy để tiết kiệm thì à, mình sẽ đi tắt vào đây à, đây đây trong này là là khuôn viên của tuyến đường số 4 rồi đây à, cột mốc kia kìa cả nhà cột mốc kia đó đó cục móc đó thấy không ta hình như thấy đó cả nhà thấy đúng không ạ rồi phía trước đây của chúng ta là đường à, số 4 này ạ rồi đây phía trước chúng ta là đường số 4 và đang được cưa cây đây cả nhà đang được cưa cây đây chủ đất người ta họ cưa cây và họ sẽ bàn giao lại mặt bằng cho à, công trình đó mà làm tuyến đường số 4 đây Đến đến tên đây, đây tiếng đột số 4 đây ạ. À. ai đang được cơ cây cái nhà thấy không ạ? À? Đây, đang được cơ cây đây. Đây dân cưa cây. Đây dân cưa cây xong dân di chuyển ra xong mới đầu bàn giao lại mặt bằng cho uh, nhà nước. Ha. Đó mà làm tuyến đường số 4. Và hiện tại tuyến đường số 4 đang được làm như thế này thôi. Vị trí này nha cả nhà, từ vị trí này đi vào chỗ mà khu công nghiệp Bicamac tầm khoảng là lúc nãy mình đi thì chắc bây giờ chỗ đây tầm khoảng 1 km đây và đây đây là cọc này đây là lộ giới này à, lộ giới của tuyến đường số 4 này à, cắm mất rồi nhưng mà nó đây xe đi ngang qua đi lại nó bị ngã này và đây là tuyến đường số 4 này tiền đến tên đây đây tuyến đường số 4 đây cả nhà thấy không ạ đó đi sau sau về tuyến đường số 4 nha thì mình cũng có review ờ, nhiều video cũng như là nhiều cái clip á mà về tuyến đường số 4 này rồi à, thì cả nhà cứ ờ, xem video này hoặc là có thể xem lại những video đó của mình đây như vậy thì cả nhà đã hình dung được rồi đúng không ạ rồi cả nhà hình dung được rồi thì mình sẽ đi tới lô đất lại của mình và lô đất của mình là ngang 10 dài 50 có 100 có 100 mét thu cư giá bán là 120 triệu trên một mét ngang nha cả nhà ừ, vậy nha thì cả nhà hãy đi xem lô đất của mình mình ờ, review lại mình vay lại cái lô vị trí lô đất cho cả nhà hình dung nha rồi cả nhà hãy tiếp tục theo chân mình. À, chúng ta đang à, đi ra lô đất của mình từ vị trí cái tuyến đường số 4 mà chúng ta à, đi ra ngoài này thì ngay vị trí cái xe của mình đang đậu kia thì đây là cái à, điểm đầu của lô đất thì hiện tại ở đây chỉ có tầm 3 lô thôi cả nhà còn 3 lô thôi ngang 10 sau 50 100 mét thổ cư giá bán là 120 triệu trên một mét ngang giá cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn trong thời gian này và mình báo giá luôn giá này chỉ dao động trong vòng một tuần nha cả nhà trong vòng một tuần sau một tuần thì có thể là thay ra đầu đoạn giá khác hoặc là trong vòng 3 ngày tùy theo thị trường lên xuống à, thị trường lên như cả nhà ở đây thì mình chưa có thấy thị trường xuống đâu không không có thị trường xuống mình thấy là toàn thị trường lên không à nếu mà cái nhà mà tầm chân thì hết tầm chân thì hết nha tầm chân thì hết chỉ còn ba lô thôi chỉ còn ba lô ba lô ba lô thôi cả nhà nha rồi cả nhà xem video thấy hay thì hãy nhớ bấm cho mình đăng ký kênh chia sẻ và like ạ à. rồi cả nhà nào mà muốn mua lô đất này hoặc là muốn mua đất tại khu nghiệp BKMX Đồng Phú thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.